Xin chào cả nhà nhé à, Hôm nay mình làm một cái à, video à, trả lời à, cũng như chia sẻ với những anh em mới vào nghề điện tử và đặc biệt là sửa bên âm ly nha thì có nhiều bạn hỏi mình là sửa âm ly thì cái gì cần học nhất thì mình nghĩ là cái gì nó cũng cần học thôi nhưng mà hôm nay thì mình sẽ à, chia sẻ với mọi người à, cái cách để mà bắt bệnh à, cho nó nhanh thì hiện tại bây giờ thì mọi người cũng biết thì linh kiện nó rất là dễ kiếm và bo cũng dễ kiếm nhưng mà quan trọng là mình bắt đúng bệnh thì mình thay mới được chứ còn mình bắt không đúng bệnh thì mình cũng không có thay được đâu nha thì như cái âm ly như thế này thì đây là cái âm ly mình chế nha mình chế để mà mình sửa thì à, trước tiên là sữa âm ly nó không hát thì mọi người à, thường là để ý tới là cái công sức thì à, công sức mà nó không hát hay là nó hát hay là nó hư trên cái bo mu xích hay là cái bo mu xích nó không hát thì cái đó thì mình phải bắt bệnh đúng bệnh thì mình thay nó mới chính xác và mình làm nó sẽ nhanh thì bây giờ mình sẽ nó như thế này thì cái bo công suất thì ở trên bo công suất nó sẽ bố có à, nếu mà cái dòng âm ly mà ngày xưa như cái dòng này thì bốn con nó sẽ chung và có những cái dòng là nó sẽ có 8 con và hai bên hai con thì mình sẽ thử như thế nào ha rồi mình sẽ lấy cái bo đó cho mọi người xem ở đây à, như đây là hai cái bo công suất mới nè thì à, mọi người cứ à, gắn nguồn đúng ha SB là galo V trừ là nguồn âm mát à, và đây là V cộng ha là nguồn dương đó còn đây là cái tín hiệu à, cái tín hiệu là in thì đây là cái tín hiệu đầu vào cũng là cái tín hiệu từ à, đầu đĩa âm ly à, đầu đĩa điện thoại vào đó hay là một cái à, bộ phận phát nhạc nào đó thì à, mình sẽ câu vào đây hai chân và đây là cái nguồn và cái phần ga lo tức là chữ SB nè SB này với thằng à, mát tổng là nó sẽ ga lo thì à, ở đây mình có sẵn một cái bo công suất à, bo công suất này thì nó có bốn sò bốn sò dính chung ha thì ở đây là SB nè SB và đây là chân mát nè mát tụ lọc ha à, là galo còn đây là cái tín hiệu ra thì mọi người thấy thì à, nó có để chữ à, in như giác nãy đó đây chữ in đây là đây là chữ in ha ở lộn sb là galo còn à, in này là tín hiệu vào à, mọi người thấy không à, có chữ in thì để sửa được cái âm ly á, thì mình sẽ xác định là nó hư cái phần nào để mình sửa à, trước tiên mình sẽ tách mình à, trong những cái video của Quang á, thường thường là Quang kêu à, mọi người tách ra tách từng phần ra và cũng có nhiều người nhiều bạn á, thì cũng chắc cũng không hiểu cũng không hiểu là tách như thế nào tách tức là bỏ ra luôn à, bỏ ra lấy công sức không thì hiện tại ở đây là công sức không thì à, mình sẽ gắn ha mình sẽ gắn lo vào cho mọi người xem đây đây là hai dây lo đây thì à, bạn nào hỏi thì mình có thời gian mình sẽ làm ha à, đây đây là hai dây lo ha thì một chân mình sẽ đưa vào mát và một chân mình sẽ đưa vào chân USB đây này có chữ USB nè mọi người ha một chân mình đưa vào mát một chân đưa USB nhưng mà ở đây thì mình có à, làm một cái mình à, chế như thế này chế à, dây như thế này thì mình sẽ chỉ việc mình cắm vô là nó ra công suất luôn nha thì à, nói chung là mình cắm như thế này thì nó sẽ không có điều khiển lớn nhỏ được mà mình điều khiển sẽ là ở trên điện thoại ha rồi mình sẽ còn qua sẽ cắm vào những cái video của Quang á Quang chia sẻ rất là thiệt tình nha chứ à, Quang không có dùng thủ thuật hay là cái gì cả rồi bây giờ ở đây tại vì cái à, cái này là mình để dành mình test á do đó là mình mình làm dây nhợ mình để sẵn cái này là của à, mình để dành mình sửa đồ cho khách mình sẽ cắm điện vào đó mọi người nghe nó sôi á nó sôi là do nó nhiễu tín hiệu nè ha không có gì cả không có gì cả nó nhiễu tín hiệu thì à, tại vì mình không có điều khiển mà thôi để à, để mình sẽ cấm mình sẽ đưa dây à, tín hiệu cho nó đi vào đây nha rồi đây đây là cái cọng dây à, mình chế nè đó thì một đầu này mọi người cho vào điện thoại ha à, còn đầu này thì mình cho đi vào công sức bây giờ mình sẽ mở nhạc cho mọi người xem ha à, rồi đây mình mở nhạc nè rồi mình sẽ cấm điện nè nó nó gà tín hiệu thì kệ nó ha. đây nè cộng dây này nè dây này không phải là dây à, lọc nhiễu ha do đó nó, nó bị gà là cũng bình thường không có gì cả rồi tiếp theo mình sẽ cho hai cái chân này đi vào đây đó ờ, mọi người thấy không mình à, mình gắn vào nó sẽ có tiếng mình sẽ cắm bên đây nha đó, tại sao mà mình cắm bên đây tại sao không có tiếng tại vì cái lo của mình nó mình cắm chỉ có một cái thôi ha rồi mình sẽ đổi lo lại mình cắm bên đây nó sẽ hát rồi mình đổi lo rồi đó mình sẽ cấm cho mọi người xem À, rồi như vậy thì mình sẽ xác định được ha bây giờ thì mình à, đã xác định được là cái à, cái phần công suất tốt và từ đó là mình sẽ không còn đụng tới cái bo công suất nữa mà mình sẽ đụng cái bo khác và tiếp theo thì mình à, sẽ gắn cái à, cái bo công suất vô à, bo mù xích vô đây cho mọi người xem ha thì à, trước tiên mọi người sửa người ta đem lại á thì âm ly thì nó có phần công suất và phần mù xích thì cái tiếng nó không ra thì trước tiên mình sẽ đo nguồn đo nguồn xong rồi mình mới kiểm tra công suất thì nguồn nó ra rồi nó cấp cho cái à, bên à, sò rồi thì mình sẽ lấy một cái tín hiệu mình cắm trực tiếp lên cái bo luôn là lúc đó là mình xác định được không hư đó thì bây giờ là mình ví dụ như bây giờ cái bo công suất nó không hư thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ kiểm tra cái phần này và cái phần này á và cái phần này á, nếu mà mình để ở trong nó rất khó sửa sửa luôn rất là khó do đó mình phải để riêng ra mình để riêng ra nha thì trên cái bo này nó cũng có mấy cộng thôi thì à, mọi người mới á, thì sẽ nó thấy nó rất khó còn mà quen rồi á, nó rất rất là đơn giản thì bây giờ là ở đây nè ở đây thì nó có hai cổng thôi à, thì à, A và B thì A ở đây nó sẽ à, truyền vào chân trên và B ở đây nó sẽ truyền vào chân dưới thì cái chân chính giữa này trên ờ, chân này lúc nào nó cũng có tín hiệu thì nó mới có hát thì ờ, giả tỷ giờ nếu mà mình cắm ở trên này thì mình nhấn mình nhấn cái nút thì cái tín hiệu nó sẽ chập lại và mình mở ra thì cái tín hiệu dưới này nó sẽ đóng lại thì lúc nào nó cũng hát còn cái phần bên đây là hai cái phần tín hiệu ra nè tức là tín hiệu in vào đó đây là ngay chỗ này à, mọi người thấy không đó, tín hiệu in vào là tức là từ công suất nó sẽ cho đi vào đây rồi còn bên đây à, mình đúng rồi đây nè rồi còn bên đây thì nó có bốn lỗ như thế này thì chắc chắn là nguồn cấp và nguồn cấp thì mọi người nhìn rất là dễ hầu như bo nào nó cũng giống nhau thì trước tiên nó sẽ đi qua một cái con điện trở ha thì đây đây cái nguồn này nó sẽ cho đi qua một con điện trở lúc nào cũng 100 ôm là thường đó, xong nó sẽ cho đi vào cái tụ thì từ đây nè ở đây chân này nó sẽ qua điện trở này nó đưa lên đây ha đây từ đây nó nối lên đây thì nó cho vào con con tụ nè chân này là chân dương à, mọi người thấy không chân ngoài nè là chân dương tức là nguồn dương và khi nào mà nó đưa vào nguồn âm tức là chân âm như vậy thôi đơn giản lắm rồi bây giờ mình sẽ cắm hai bo này thì à, đối với những cái dòng mà nó nó không có chữ mọi người nhìn nó không có chữ nha thì ờ, đôi khi bên đây hai lỗ và bên đây hai lỗ thì mình mới á, mình sẽ không biết còn nếu mà mình làm quen rồi thì nó đơn giản thì ờ, mọi người thấy là ở đây nó có cái dắt nè chắc là AB đi vào tín hiệu đi vào đây và bên đây là tức là cái phần nguồn ha phần nguồn rồi rồi bo bên đây qua bên đây thì nó cũng y rang vậy thôi mọi người thấy bên đây nó có chữ nè như lúc nãy là nó không có chữ đây là r nd mát lin rin rin mát in thì cái này là nó cái tự à, viết của cái à, led led ha trái right là phải à, tín hiệu phải vào tín hiệu trái vào thì ở đây nó cũng tương ứng với bên đây và tiếp theo thì bên đây nó cũng vậy chỗ này á thì chắc chắn là sẽ là cái tín hiệu tín hiệu truyền đi hay là cái tín hiệu từ công suất vào này thì nó cũng giống nhau thôi à, mình lấy hai cái bo lại mình để tương đương cho mọi người xem đây tuy nó không có chữ nhưng mà ở đây đây AB ở đây là tín hiệu vào hay là tín hiệu đi rồi đây là 15 cộng 15 trừ hay là 12 cộng 12 trừ. Thì bên đây cũng vậy. Ha, à, giống nhau ha. Mình rút chui cái Rồi à, trước khi mà mình nói tiếp á, mình à, chia sẻ tiếp cái phần mà mình đấu dây này á thì à, mình à, nói với anh em thế này thì mình khi mà mình đi vào cái ờ, YouTube á, mình tìm kiếm thì không có thể nào mà mình tìm đúng cái bệnh và đúng cái ờ, cái máy của mình được đâu ví dụ như anh em á mà lên ờ, tìm sửa cái cái âm ly uh, nanomat hay là răng hay là bất kỳ cái cái hãng nào mình không cần biết thì cái nguyên lý của tất cả cái dòng âm ly á, mọi người làm á, thì hầu như là nó tương đương với nhau nó giống nhau 90 thì mình sẽ làm chia sẻ cách đấu dây và cách bắt bệnh tại sao tại vì bây giờ những cái bo như thế này nè mua cũng rất dễ chứ không khó và những cái anh em mà mới ra nghề á, thì cần thiết á, đây mình nói thiệt tình nếu cần thiết thì mình sửa còn nếu như mà không cần thiết mình thay vào vẫn được vậy thì mình bắt bệnh nó đúng hoặc là mình khi tìm cái gì đó mình không thấy khi mà có duyên thì mình tìm đến cái kênh của mình tìm đến kênh của mình thì trên cái kênh của mình nó có hết thì anh em cứ đi vào đây mình bấm à, chỗ này cho mọi người xem đây thì à, cái youtube nó như thế này đó, anh em cứ gõ vào cho mình cái từ võ vang tv đây mình gõ như thế này nó thì mình tìm kiếm mình tìm kiếm thì nó ở đây nó có sẵn nè mình cái hình của mình hiện lên rồi mình anh em bấm vào đây là cái phần giới đây cái phần giới thiệu nè anh em bấm vào cái phần giới thiệu đó vô đây nè anh em thấy là Facebook nè đó cái này là địa chỉ nhà mình nè đó, đường đi á rồi đây là Zalo của mình nè thì anh em cứ liên hệ trực tiếp đó thì còn không thì dưới cái tiêu đề của cái video á hầu như mình để có thể số điện thoại thì mọi người tìm vào đó thì mọi người cứ nhắc máy lên alo chứ đâu phải cần đúng bệnh của cái đó là mình không không chia sẻ với anh em đâu cái nào mình biết là mình chia sẻ hết chứ vô đôi khi anh em tìm mà không thấy cái bắt đầu ngồi nói này nói kia nói nọ đó, thì anh em nào mới thực sự mới ra nghề à, chưa có kinh nghiệm thì cứ alo cho mình mình biết mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em giúp được thì mình sẽ giúp còn mà những anh em nào mà ở xa gửi đồ cho mình như vậy thì hầu như là mình cũng ít có nhận tại vì là mình thấy xa xôi quá hầu như gửi đồ lên là nó bị sức mẻ hết còn anh em mà cảm thấy ờ, muốn gửi thì cứ gửi mình nhận cứ vô cái vô map đó lấy cái địa chỉ đó cứ nhắn vô cho mình alo mình tiếng ờ em ơi anh ơi ờ, có gửi lo kéo hay là gửi cái gì đó sửa thì cứ alo mình tiếng là mình sẽ nhận thôi không có gì hả còn à, cái phần này rồi tiếp theo mình sẽ sẽ đấu ha thì mọi người xem video vô bình luận cũng nhẹ nhàng hoặc là có thắc mắc gì thì cứ cầm máy lên gọi trực tiếp cho mình à. rồi bây giờ mình sẽ đấu nha